cô dâu em của anh chị nhá một chút nữa xem có thủ tục gì thì mình à, sẽ ghi hình cho mọi người cùng xem Xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người Tiếp tục quay trở lại nội dung của Giang ngày hôm nay à, Hôm nay thì à, Giang lại không tiếp tục à, ghi hình cho quý bác anh chị biết về cái con đường tấm lòng vàng giai đoạn 2 đang làm nữa Tại vì trên bản này là mắc một cái ờ, đám cưới của anh chị ạ Nên là Giang lại phải hoãn lại một ngày Và hôm nay thì ờ, đám cưới thì là nhà của nhà gái nha các anh chị nhá Đấy là cô dâu để lấy chồng ở tận ờ, bên Lào Cai cơ, rất là xa luôn Nên là hôm nay thì Giang cũng muốn là mình đi ăn cưới và ghi hình lại cho các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người xem và biết về cái phong tục đám cưới của người đồng bào Hơ Mông diễn ra làm sao và có thủ tục gì ấy thì uh, xin mời các bác anh chị cùng toàn thể mọi người là hãy theo dõi video nhé đây, khu vực này là khu vực của nhà gái nha các anh chị nhé thì uh, mình cũng đã lên đến đây rồi hiện tại thì uh, chỉ còn khoảng 15 phút nữa thôi thì uh, bữa tiệc chính bên nhà gái sẽ được tổ chức của anh chị ạ và bà con hiện tại cũng đang bắt đầu đến dần rồi chỉ tiếc là mình lại không uh, quay ghi hình cho các anh chị cùng toàn thể mọi người biết cái giai đoạn đầu tiên mà ăn hỏi và mọi người tổ chức như thế nào ấy thì đến ngày ấy thì mọi người mới, mới mời mình thôi đâm ra mình cũng uh, không thể là biết được là ờ, là, là bên ờ, nhà trai bên nhà gái là rước dâu hay như thế nào ấy thì hôm nay là biết là nhà trai sẽ sang bên nhà gái thì ở bên lào cai và bên này thì có thủ tục gì thì mình cũng chưa rõ được hiện tại mình lên trên đó mới biết được chào các em nhá vâng, ờ, các em xinh tươi thôi đi ăn cưới chung là bà con ở trên này đi ăn cưới thì uh, thường thường này mọi người là đi uh, vợ chồng cả vợ chồng Đấy, các anh chị có thể là đi cả nhà có bạn bè gia đình thì người ta chỉ đi một thế là hai người tùy đó các anh chị ạ đa số là mình đi cả nhà để đi ăn cưới trên này chào các cô nhá có món gì đấy hả ăn cơm ăn cơm, ăn cơm, trước à? ô thì mình uống rượu sau à <laughs> ô đây là cổng à, vào nhà gái chị ạ người đang ở trong là để chuẩn bị à, làm lễ đó rất là đông vui luôn chào mọi người chào anh em nhá ở đây là rất là đông rồi là cô dâu đây này cô dâu à, cô dâu vàng ngày xưa mà cứ để rất là to cao đẹp trai đúng không đấy đây con trai thì mình thấy ăn mặc đội trên đầu một cái khăn khá là đẹp và con gái thì đeo trên mình trang sức khá là nhiều nhưng hôm trước uh, thì cái à, đám cưới trước của anh chị biết rồi là con gái và con trai người chú rể luôn luôn là phải có một cái bộ cưới riêng vâng có dâu dàng này hoặc là cái mình cái bộ mình đi gọi là những ngày cưới của mình là nó khác với bộ đi chơi nó bình thường đúng không hay là nó giống nhau nó khác một tí thôi khác một tí thôi ờ, đúng không trang trang sức nó sẽ nhiều hơn à, cái ngày bình thường à, à. nó phải đủ à, đây à được thì con sông này là cũng là một khá là quen thuộc ngày trước là mình có lên đây ấy cũng rất là nhiều rồi thì hôm nay là được dòng mời mọi người trên này hôm nay là tổ chức bao nhiêu mâm đây được không cũng không biết đâu đúng không thế là, là, là cô dâu là quen chú rể tận đâu ở lào cai lào cai qua qua cái gì qua messenger là facebook gì qua facebook qua facebook à ồ một lại một chuyện tình online nữa đấy nhỉ của một anh chàng à, ở bên Lào Cai Nhà có chú gì là Lào Cai là thần đâu? À, em ở Mường Khương À Mường Khương Lào Cai à? Ồ, oh, Lào Cai Bên này thì là mọi người đang uh, chuẩn bị sắp xếp nốt Ờ, à, oh, cảm ơn em Mọi người đang uh, sắp xếp phía uh, cố ăn những cái món ăn ra dần rồi Mình thấy là cũng khá là đầy đủ rồi và mình có hỏi qua thì trên ờ, uh, này mọi người tổ chức là 60 mâm cơm mọi đồng bào trên này giải dọc ra đằng sau này có lẽ là dạp này cũng mới làm thôi bà con mọi người mới làm thì đất nó còn mới ơ à, chào em đây là vợ của cụ 60 mâm rượu thì trong này cũng anh chị là có những cái món gì mình thấy là ờ, động phụ này là thịt uh, lợn này luộc này nướng này dạ, dạ gà này Đồng. rất là nhiều luôn nói chung là đầy đủ cũng ờ, như ở dưới xuôi mình thôi Đấy. các uh, thanh niên là đang uh, đi nốt những cái bát canh xong là đợi khách vào nữa thôi ừ. và mỗi người là được một nắm cơm nên ăn trước à một người này được ăn trước à ăn trước xong rồi uống rượu à <laughs> <laughs> ăn, ăn trước mời ông rượu à ồ oh. đấy củ này rất là đẹp trai củ là chú của em em giàng chú cô dâu rất là nhiều luôn khách hôm nay đến rất là đông ấy phía bên ngoài người đang ờ, ấy, xếp dần ở phía đằng trong nhà nó cũng sắp xếp đúng không vâng ạ ừ. bên trong này là phía ờ, bên trong nhà nhá các anh chị nhé, thì các bác uh, ờ, 4 tuổi cũng đã đã vào lần đầu là uống rượu rồi mà con như này cưới là hầu như là một ngày Dạ vâng vâng vâng Các bác cứ ngồi đi Để <laughs> tí nữa cháu vào vâng. mà Mọi người à, đến là cả ngày luôn đấy dạ, dạ. Nên là Nên là con là cho một cái nắm sôi nắm cơm này Để có thể mình ăn trước ờ, Đỡ đói Ở phía bên ngoài này thì lúc nữa thì ờ, Khách mọi người sẽ vào dần Mình sẽ ờ, chủ nhà sắp xếp thôi Trong đó như thế nào còn cái thủ tục uh, nhà trai nhà gái thì thấy bảo cô dâu bảo là làm xong từ lâu rồi mình cũng không, không rõ rất là tiếc để mà ghi hình cho mọi người biết được cái ờ, cái uh, thủ tục ấy uh, dâu như thế nào rất là khó và nhà gái thì các anh chị có thể nhìn đấy là xa bên kia là nhìn xa bên kia là những cái uh, thử dụng bậc thang này ở trên hương bằng cà mình có trải khá là đẹp luôn và cái màu lối chín mùa hiện tại là bà con là gặt hết rồi à? trên này thì bà con đi ờ, ăn cưới thì bác chị có thể nhìn thấy mà cái bộ quần áo rất là sặc sỡ đẹp luôn đấy khác với đồng bào hâm mông ở bên hà giang một chút ờ, cái cách ăn mặc đồng bào mông ở bên này nó khác bác chị ạ tại như mọi người cũng đang bắt đầu đến ờ, gửi phong bì vào cái phong bì trên này các anh chị đã biết là phải uống hai chén rượu rồi các bạn mới à, vào à, ăn cố chính Đấy. rất là nhiều cái thủ tục mà, mà rất là lạ và nhiều người chưa biết ờ, mọi đến à, đút phong bì vào đây là cũng là hai chén ờ, này. Đó là chính. Dạ, ở vâng, đây bà con đến khá là đông luôn đấy đúng rồi thôi cho cái này ra chúng mua cho trăm một trăm cái này trăm một chưa trăm một chưa mà không hay bà điều cũng sẽ thêm mà đây là mà mà họ có đẹp đi học biết không rồi hiện tại thì uh, mọi người bà con cũng đã là vào uh, cô uh, chính nhà cô bánh trì nhá mọi người cũng đã bắt đầu xếp đầy đủ mình thấy là có dâu là đi uh, chúc mọi người một mâm rể chúc uh, bạn bè này anh em gia đình người thân mình một chén rượu anh ăn cơm đi ờ à, tí nữa anh à, sang bên kia mà tí nữa em sang mời nhá mời liên tục uh, mấy chén nhá dâu thì mà cái này là chú rể thì là ngồi xa xa bên kia anh chị nhá đội cái khăn trắng trắng đó là chú rể đây là đồng bào bên cuối thì khá là đông luôn đấy Vui luôn Xếp dọc bên này Còn phía bên kia đấy à, Phía bên này thì Mọi người cũng là Đây, đây là con gái trai nói chung là ngồi à, ấy là mọi người lẫn lộn được không sao cả và các bà đi đám cưới bên này thì mình có thể nhìn thấy được là không khí trên này đi đám cưới thì à, nói chung là một con đến là phía để chúc mừng cô dâu chú rể đó là đã thành đôi lứa vợ chồng và mình cũng à, xin phép là, là mình vào để ngồi uống rượu với mọi người nữa mình biết là cái đám cưới mọi người trên này Đây thì mọi người vẫn đang đến. Ờ rồi rồi rồi nên là rất là đông mọi người mình không thể vào được nói là mình à, cũng đang đi chúc mọi người mỗi người một chén là thực sự là bà con ở trên này uống rượu rất là khỏe mình uống cả ngày luôn mình thì không thể là uống với bà con hết như này được nên là chỉ uống được à, một số nào đó thôi thì mình cũng à, xin dừng lại và để mình tiếp tục là công việc ngày mai là mình sẽ đi giúp bà con đấy thế ngoài là buổi không khí hôm nay thì Giang rất là cảm ơn các anh chị đã luôn luôn quan tâm và theo dõi ủng hộ kênh của Giang nếu như mà Giang có sai sót gì thì mong quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người là hãy thông cảm cho Giang nhé hiện tại thì là cũng đã 10 12 ờ, giờ thì không phải là một giờ kém 15 rồi quý anh chị nhé hiện tại thì là cô dâu có lẽ là cũng sẽ về nhà, nhà chồng rồi nói là Giang cũng không biết là về nhà chồng khi nào nữa thì bạn bè cô dâu cũng như là mọi người sau đây cũng là đấy để để chúc mừng cô dâu về nhà chồng mọi người trên này là cũng đang nghỉ rồi mấy chị ạ Đấy, các cháu nhỏ mặc bộ váy rất là đẹp luôn và trên đó thì à, mọi người là sẽ uống rượu bằng này sau đó mình sẽ hát karaoke sau đó buổi tối tiếp còn à, cô dâu chú rể thì mình cũng không biết là cô dâu chú rể là có về trên lào cai không thì mình sang hỏi cô dâu chú rể một chút về lào cai không đây là cô dâu đang chụp với bạn cô dâu rất xinh gái này một hai cứ nó không là tặng ba từ nhá cứ chạy là chúng ta tiền nó thấy ờ, một hai y chỉnh đẹp đẹp luôn quá đẹp luôn cái trong có trong chó trong cầu ở đâu thấy bạn của râu đến rất là đông như đến từ lào cai rồi ờ, trong yên bái nữa cả đống đi nhỉ ok được chưa bà bà bà ai đi rủ hết vào ok được chưa cô dâu này mấy giờ về nhà trai đấy ngày mai mới về à ồ thế à Tưởng là đi luôn Chưa Ủa rồi thế là cô dâu muốn giữ lại à, bạn đúng không? thì à, chung vui nữa Đấy. Cái bạn trai nam thanh như Tú ăn mặc thì à, đôi khi là cũng theo phong cách của người Kinh như của người xuôi hay người hâm mông đấy các bác chị ạ Mình cũng không biết đâu Mình cũng rất là vui khi mà được sự đám cưới của em Giang Có lẽ là Giang cũng uh, xin phép Và cái đám cưới này thì khép lại cái video ngày hôm nay thôi Xin hẹn quý bác chị cùng toàn thể mọi người là video tiếp theo nhé Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bác chị cùng toàn thể mọi người